Alo ạ, vâng xin chào tất cả mọi người và rất vui được gặp anh chị em tại kênh chứng khoán Bình Dân. Như vậy là sau một loạt phiên tăng giá ở khoảng 8 phiên thì chúng ta đã có một phiên điều chỉnh. Với trạng thái điều chỉnh với một cây nến à, Maruzobu đóng cửa giá thấp nhất phiên 9,95 điểm tương đương với 0,92% và thanh khoản gia tăng thì nhiều người đã bắt đầu đồn đoán là câu chuyện gì thị trường Kubo đúng không ạ? Tăng một đoạn này rất là gấp gáp có gáp này nến thân nhỏ vôn gia tăng sau đó là làm một cây giảm điểm với vôn nó gọi là nó đột biến hẳn lên và một cây nến giảm điểm mạnh như thế này thì thị trường nó bắt đầu cho thấy là uh, cái tính khắc nghiệt của mình và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau trong cái video ngày hôm nay là vì ý nghĩa của cái phiên này xem đây có phải là một phiên kết thúc cho nhịp tăng giá của thị trường hay không hay nó đơn giản chỉ là một pha điều chỉnh đầu tiên chúng ta nhìn nhận về những phiên tăng giá trước đó kể từ khi mà chúng ta thoát khỏi cái đường ờ, đường chéo này đường cản của cái chen giảm ngắn hạn khi chúng ta cắt qua đầu 1050 chúng ta đã giảm à chúng ta đã tăng được khoảng 30 điểm đúng không ạ lên là 1080 và bắt đầu có hai phiên đi ngang và thanh khoản gia tăng và cái việc mà thị trường không thể tăng giá nổi đúng không ạ được kéo vào cuối ATC và nến không còn là nến tăng nữa cái biến tăng nó không còn thanh khoản thì vẫn gia tăng liên tục nó cho thấy vấn đề ở đây là gì tức là vấn đề ở đây đấy là đã bắt đầu có áp lực cung gia tăng thực tế là lực cung ở thị trường ấy nó đã xuất hiện từ trước đó rồi từ những cái phiên mà chúng ta thoát được khỏi kênh giảm rồi từ phiên ngày 28 tháng 3 khi mà cái sự tăng giá này nó không có sự đồng thuận giữa vôn và nến bình thường ấy sự đồng thuận nó thể hiện ở việc đấy là một cây nến gia tăng điểm có thân lớn đi kèm với thanh khoản cao để nó thể hiện cho việc là có cầu đồng thuận với tức là có sự à, à, đồng thuận trong thị trường đúng không ạ nến và vôn đều gia tăng cùng nhau nhưng ở đây chúng ta có vôn gia tăng nhưng nến đều là nến thân nhỏ nghĩa là áp lực bán nó đã xuất hiện ở vùng này rồi nhưng cầu đoạn này vẫn rất là mạnh nó vẫn cân được cái lực cung và nó bắt đầu thể hiện cái sự gấp gáp của mình vào việc đánh tạo ra những khoảng gáp như thế này đúng không ạ những khoảng gáp được tạo ra cùng với những cây nến thân nhỏ nó cho thấy một vấn đề thị trường đấy là những cái pha tăng này này nó thường sẽ không bền và nếu có điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh rất mạnh mà chứng là ở phiên hôm nay nhưng uh, chúng ta sẽ nhìn nhận cái mặt tích cực của thị trường đấy là kể cả là nó có tăng cấp gáp và cung đè liên tục đi nhưng nó vẫn tạo được cái cái cái cái cái biên tăng cho thị trường có nghĩa là lực cầu ở thị trường đoạn này rất là mạnh cầu thị trường bây giờ rất là mạnh nó rằng là như vậy đúng không ạ chúng ta có sự đồng thuận mua giữa uh, nhỏ lẻ này giữa các tổ chức này kể cả khối ngoại đúng không ạ bởi vậy là cái pha điều chỉnh như này này nó có hơi bất ngờ một tí nó chuyện hoàn toàn bình thường và một điều nữa anh chị cần để ý đấy là trong suốt cái cái thời điểm giao dịch trong phiên ngày hôm nay ấy, từ sáng đến chiều thì cái sự vận động thị trường ấy nó rất là bình thường thậm chí là có thời điểm chúng ta được đánh lên chính là khoảng uh, cuối phiên sáng đầu phiên chiều và áp lực bán thì thực sự đè xuống vào ATC thường thị trường được đánh vào ATC những biến động diễn ra vào gần ATC ấy, nó sẽ không đáng tin cậy đúng không ạ không đáng tin cậy có thể là trong phiên ngày mai chúng ta sẽ có gáp giảm và sẽ giảm về những vùng hỗ trợ phía bên dưới này nó vẽ sẵn đây có thể là về 1065 nhưng uh, cái cái biến động này nó sẽ kết thúc sớm bởi vì là nó không hề có sự đồng thuận của tất cả các nhóm ngành ở trên thị trường mà đơn giản là gì ạ nó chỉ là một cái hiệu ứng được tạo ra bởi đạn TC và tạo ra cái sự hoảng loạn đúng không ạ để kéo kéo cái lực bán của nhỏ lẻ họ thoát ra đó bởi vì đơn giản là gì ạ bởi vì chúng ta tăng giá được một nhịp tương đối dài ở đây đó từ 1000 lên 1080 nhưng về cơ bản chúng ta vẫn đang trong pha sideways pha sideways tạo đáy dài hạn và đây cũng là pha gom hàng của tạo lập đúng không bởi vậy là những cái pha rung rũ đánh lên dập xuống đó là chuyện hoàn toàn bình thường chúng ta đâu có ở trong pha tăng chúng ta đang trong một cái nền giá của một cái pha sideways tạo đáy bởi vậy là cái việc mà thị trường có rung rũ liên tục nó là chuyện hoàn toàn bình thường và đánh giá là cái pha hồi của thị trường ấy, nó chưa thể kết thúc ở quanh 1080 được à, đoạn này chúng ta phải sẽ phải về được khoảng 1000 hoặc à, về 1100 hoặc là vượt 1100 cho cái upside của cái nhịp hồi này bởi vậy là trong những phiên sắp tới này nếu anh chị nào mà hôm nay có chốt được ấy, thì ok còn đối với lượng hàng mà anh chị em vẫn chưa thoát ra được vẫn đã cầm trong tài khoản trong cái phiên ngày hôm nay thì mọi người cứ giữ lại và uh, chúng ta sẽ lọc ra những cổ phiếu yếu có thể là bán đi và giữ lại những cổ phiếu mạnh và tìm những điểm mua gia tăng và cái vận động tiếp theo của thị trường này chúng ta sẽ chờ động thái test cung chắc chắn đoạn này sẽ phải test cung rồi vì tăng quá nhiều rồi tăng vâng, nhiều rồi thì chắc chắn phải rũ bớt đúng không ạ sẽ phải test xem cái lượng cung hàng trên thị trường nó đang như thế nào và rũ được đi thì khi mà lượng hàng rũ đi ấy có người gom lại thì đoạn sau nó sẽ đánh lên dễ dàng hơn và chúng ta cần ở đây chính là phiên LPS đúng không ạ đó là last last point supply đúng không ạ tìm một cái điểm cạn cung của thị trường thì em đánh giá là nó sẽ lâu đó quanh cái khoảng từ 1055 cho đến 1065 chính là cái vùng này đúng không ạ và đoạn sau này thị trường sẽ phải vận động theo kiểu này sẽ phải là những pha tiếp tục là những pha giảm điểm ở trong phiên cuối tuần và biên dao động sẽ phải thu hẹp lại biên dao động sẽ phải thu hẹp lại và thanh khoản cũng phải hạ dần đi và chúng ta sẽ tìm được một cái nền giá hoặc là một điểm xoay chiều ở đâu đó quanh cái vùng này và kỳ vọng là nó chỉ ở đâu đó khoảng năm thôi tức là ở quanh cái vùng này đó chạm về đây bắt đầu có trạng thái là chứng lại nhịp giảm chứng lại nhịp giảm và bắt đầu có nến xanh và có một cây nến một phiên giảm điểm và có cái biên dao động mà nhỏ cộng với vol à, cái volume do cái cái tốc độ giao dịch ấy, cái lượng giao dịch nó ở ở vùng vùng thấp tức là gì ạ nến nhỏ và vol nhỏ sau đó bắt đầu có phiên hồi phục với thanh khoản gia tăng thì đấy sẽ là kịch bản cho cái pha uh, tiếp tục cho cái pha tăng giá của thị trường và chúng ta gọi đó là pha test cung rồi và nhìn chung là cái góc nhìn của mình về thị trường ấy nó vẫn là góc nhìn tích cực đúng không ạ và hôm nay thì ăn được bán này nó cũng đến từ một số nhóm ngành lớn đó nó tạo ra cái sự hoảng loạn chúng ta có trụ đúng không ạ và một số cổ phiếu uh, penny này bọn này bắt đầu dậy sóng thông thường ấy thị trường đang trong một pha tăng mà penny bắt đầu nó được đẩy giá lên tức là tiền chảy về penny rồi có nghĩa là thị trường đang vào đoạn cuối của nhịp tăng rồi nó có thể là một nhịp tăng nhỏ như cái đoạn này thôi bởi vì là gì ạ khi mà thị trường đã bắt đầu đổ tiền vào cầu kéo vào và đánh lực những cổ phiếu lớn lên thì khi mà những cổ phiếu đó lên được cái vùng giá cao thì bắt đầu có hiện tiện ờ, cái hiện tượng đó là cạn tiền đúng không ạ người ta sẽ không thể đổ tiền để duy trì được cái nhịp tăng liên tục như vậy mà dòng tiền sẽ bắt đầu rút ra từ những cổ phiếu lớn để quay xuống mua những cổ phiếu chưa tăng và cái dòng tiền lúc đó nó bắt đầu có sự hạn chế đi mà người ta sẽ mua vào những cổ phiếu có cái vốn hóa nhỏ có giá trị nhỏ đấy lý do vì sao mà từ hôm qua hôm nay là những cái nhóm nhỏ nhỏ phía bên dưới như là than này đó. hay là những cái nhóm bất động sản nhỏ này hay là chứng khoán nhỏ này tăng rất là mạnh đó Nhưng cổ phiếu như TCH tăng trần hay là những con than như NBC nó cũng được kéo tăng thì khi mà thị trường đang sôi động thì bắt đầu những cái cổ phiếu lớn nó bắt đầu trứng lại và những cổ phiếu nhỏ bắt đầu có sóng thế đấy là dấu hiệu của đoạn cuối rồi và vậy là phiên hôm nay việc chúng ta chốt hàng nhanh ở thị trường cơ sở và quay sang sọt phái sinh đó là một cái Ờ, bước đi có thể nói là đúng đắn đúng không ạ chúng ta có thể không giọt phái sinh cũng được nhưng nhìn chung là hôm nay nó là một phiên hợp lý để chốt lời đối với cơ sở chúng ta có thể chốt khoảng 1 phần 2 hoặc là 2 phần 3 tài khoản và giữ lại giữ lại một lượng cổ phiếu nhất định bởi vì là cái sóng tăng nó vẫn chưa kết thúc sóng tăng vẫn chưa kết thúc thì chúng ta có thể giữ lại một cái lượng cổ phiếu để lót ổ sau đó là khi thị trường ổn định lại chúng ta có thể gia tăng lại vào đó thì đó sau chúng ta chơi nó sẽ dễ hơn bởi vì là cái đoạn ngon nhất này tăng mạnh nhất này nó đi qua rồi thì đoạn sau nếu bị thị trường có tiếp tục tăng ấy thì cái sóng tăng phía sau nó sẽ không mạnh là như thế này đâu nó không thể tăng vù vù và cổ phiếu không thể trần tím liên tục như mấy hôm vừa rồi được mà nó vẫn tăng nhưng nó sẽ tăng chậm độ tăng chậm và vừa tăng về cái áp lực điều chỉnh ấy áp lực cung nó sẽ nhiều hơn cầu cũng yếu đi và nó sẽ tăng nhưng mà tăng với biên nhỏ hơn và rung lắc nhiều hơn đó đoạn ngon nhất thì nó đã qua rồi đoạn vừa rồi anh nhanh tay cũng ăn được 20 phần trăm cũng có đúng không đặc biệt những ai bắt được mới có bất động sản hay là mới có chứng khoán thì đó là góc nhìn của mình về thị trường chúng ta sẽ tiếp tục quan sát động thái của thị trường khi mà retest vào đây nếu test vào đây không thành công thì có thể nó sẽ phải đánh sâu hơn về khoảng 1055 nhìn chung là trong cái vùng này thì nó cũng chỉ khoảng 10 điểm thôi đó hàng thì chúng ta đã ra bớt rồi thì chúng ta có một lượng hàng nhỏ còn lại chúng ta có thể giữ quan sát không cần phải sợ đó, đoạn này thì có đệm lãi hầu như là ai mà kỳ vào hàng đoạn này thì đều có một cái đệm lãi tương đối ổn rồi đó thì đó là cái câu chuyện góc nhìn về thị trường chung ở phái sinh phái sinh thì về, về gần cuối phiên đó bắt đầu thì cũng có cũng có rượu <clears throat> cũng có điều chỉnh đúng không ạ hôm nay thì quanh 1083 là bắt đầu có lực cung rồi à, có lực cung có đè xuống rồi và cái việc mà thị trường sọt vào cuối phiên thì mình cũng đã có nhắc với anh chị em ở trong cái zoom mình mới tạo <clears throat> với trạng thái mà thị trường bị sọt về ATC như thế này thì khả năng cao ngày mai ATO sẽ tiếp tục sẽ tiếp tục giảm điểm ngày mai ATO khả năng cao vẫn tiếp tục giảm điểm đúng không ạ ATC nó đóng thêm một cái gap ở đây thì ngày mai có thể thị trường sẽ nhích thêm một tí nữa về khoảng 1070 đó, sau đó thì sẽ tìm điểm cân bằng tại đây để đối với phái sinh thì đoạn này <clears throat> chúng ta vẫn có thể đánh được cả hai chiều long và sọt đúng không bởi vì là đã sọt mạnh từ ATC của phiên hôm nay rồi thì ngày mai khả năng cao là sẽ có trả điểm sẽ có trả điểm những áp lực bán thì vẫn có ở đầu phiên bởi vậy là đầu phiên chúng ta hạn chế long chúng ta chờ một cái điểm cân bằng ở lúc đó quanh 1070 thì chúng ta bắt đầu có điểm long đúng không ạ còn nếu đánh xuống tiếp thì nó sẽ gì ạ nó sẽ đánh gãy cái vùng trứng ở đây mai có thể nó sẽ tích lũy lại một chút ở quanh 1070 và nếu nó đánh xuống tiếp thì chúng ta có thể lựa điểm sọt bù vào sọt bồi vào đúng không ạ còn không thì ờ, nếu mà bắt đầu cái lên giá này nó vận động một cách ổn định này thì chúng ta có thể tìm những cái điểm long lại để lấp lại cái gap phía bên trên này chung là phái sinh đoạn này thì sẽ hơi khó bởi vì là cơ sở nó tốt lên thì dòng tiền nó sẽ kéo lại quay về thị trường cơ sở ít người chơi phái sinh bởi vậy là uh, những cái biến động của phái sinh ấy, nó sẽ nhỏ đi mọi chứ là mọi người để ý đoạn này đánh rất khó chịu đúng không ạ đều là dao động biên nhỏ khoảng 3 năm điểm trong phiên và biến động nó chỉ đến vào khoảng ATC và ATO bởi vì đoạn này mình cũng né giao dịch phái sinh mấy hôm nay không đi lệnh nào cả đoạn này nó đánh như này thì ra vào cũng, cũng chết tiền phí không đáng đúng không ạ chúng ta sẽ chờ biến động lớn hơn để chơi thì trường phái sinh phái sinh nó chỉ sôi động khi mà cơ sở xấu thôi bởi vì cơ sở chỉ đánh nó có một chiều là chiều đi, lên đúng không ạ mà cơ sở đi xuống thì trái muốn chơi cơ sở nữa thanh khoản sẽ to tóc lại và người ta sẽ kéo sang đánh phái sinh phái sinh đánh là cả hai đầu <clears throat> bởi vậy là một câu chuyện là khi thị trường xấu ấy người ta kéo nhau qua sọt phái sinh rồi đó là câu chuyện của thị trường chung chúng ta sẽ cùng đảo qua một số nhóm ngành này nhóm chứng khoán là một nhóm uh, có thể nói là dẫn dắt trong giai đoạn vừa rồi và những điểm mua đoạn này thì gần như là rất khó và chúng ta cũng chỉ chờ những pha điều chỉnh những thể mua lại được nhóm này đúng không ạ và chứng khoán nhìn chung là vẫn còn điểm mua bởi vì những cổ phiếu như HCM này nó vượt đỉnh xong nó quay lại test thì đấy sẽ là cơ hội chúng ta sẽ chờ những điểm cân bằng HCM ở quanh vùng giá 25.5 chúng ta có thể tham gia vào và với một cây gãy có thanh khoản cao như này thì đoạn sau nếu nó có hồi ấy, thì mọi người để ý là cái upside hồi nó cũng sẽ nhỏ đi và chúng ta chỉ canh được những cái vùng chốt lời ở đó quanh 27 27.5 thôi nhìn chung là nó sẽ không ngon như đoạn trước nữa tất cả các cổ phiếu khác cũng vậy VND là cổ phiếu yếu nhất đúng không ạ còn này thì đợt này VND cũng tăng nhưng mà nó không được nhiều những cổ phiếu kia bởi vì con này nó dính uh, dính trái phiếu và rồi có check lại thị phần thì VND đã bị SI vượt mặt đúng không ạ VPS và SI là hai cái uh, công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HOSE VND đang có dấu hiệu yếu đi và có lẽ là nó phải xử lý xong cái câu chuyện trái phiếu thì nó mới ổn định lại được SI cũng rất là khỏe đã vượt đỉnh đúng không? đã vượt đỉnh và nó sẽ quay lại lấp lại cái gap phía bên dưới này quanh vùng 21 21.5 thì nếu nó có điểm cân bằng thì chúng ta có thể lựa để đánh nhịp tiếp theo mình đánh giá là chứng khoán vẫn là một nhóm ngành có có có tiềm năng dẫn sóng ở đoạn này ngoài ra thì những cổ phiếu chứng khoán ở kênh dưới những cổ phiếu mà nó thuộc uh, ở ờ, dạng micap nữa như là FTS này thì cũng có thể lựa được đúng không ạ cũng có thể lựa được nhưng mà với việc tăng giá không có nền như thế này thì giai đoạn điều chỉnh phía sau chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để xác định được cái điểm vào có thể FTS sẽ phải điều chỉnh lại về khoảng 23 hay là cổ phiếu mạnh khác như BSI cũng vậy đúng không ạ nó sẽ phải chỉnh lại những cái vùng nền cứng phía bên dưới này 21 22 này chúng ta chúng ta mới có thể uh, có những cái điểm vào an toàn ngoài ra thì đối với nhóm phân bón hôm nay mới bắt đầu dậy sóng mạnh đúng không ạ DPM DPM hôm nay thì vẫn rất là mạnh bởi vì nó là dòng chạy sau nó tích lũy rất là dài đây thì những cổ phiếu chạy sau thì nó sẽ khỏe hơn bởi vì là cái áp lực bán của nó nó không còn nhiều nó đã xử lý được rất nhiều cung trong cái giai đoạn rung rũ ở vùng này rồi khi mà thị trường tăng từ giai đoạn này đúng không ạ thì DPM nó vẫn cứ đi ngang <coughs> đây mà vẫn cứ đi ngang nên là số khách hàng của mình có than phiền là tại sao thị trường tăng nhưng cổ phiếu mày khuyến nghị nó không chịu tăng gì cả đúng không? thì rõ ràng là nó sẽ sau chúng ta phải chấp nhận chờ thôi bây giờ chúng ta mới có thành quả đúng không ạ DPM nó tăng tốt như này kèm vôn thì ờ, cái nhịp tăng của nó sẽ còn tiếp diễn nó sẽ có thể tăng về 38 39 nó sẽ bù lại chúng ta khoảng thời gian mà chúng ta phải chờ đợi DCM cũng tương tự những cổ phiếu tích lũy càng lâu thì đoạn sau nó sẽ tăng được nhiều hơn ở đây CM thì yếu hơn TPM một chút đúng không ạ về cuối phiên thì bị đè bán xuống vôn cao này thì có lẽ là cổ phiếu này sẽ phải tích lũy thêm DGC cũng uh, tương đối yếu đúng không ạ <clears throat> cũng bị chỉnh xuống nói chung là có mỗi DPM là ngon ờ, đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng này thì có một số cổ phiếu anh chị có thể chú ý như con uh, à, TCB hay là MBB là những cổ phiếu mà nó tăng khá là tốt và nó quay trở lại đỉnh này đó thì giai đoạn sau này nếu nó test lại vùng bên dưới này sẽ là cơ hội chúng ta có thể cánh mua hay là TCB cũng vậy khi mà nó về cản thì chúng ta có thể <clears throat> hạ tỷ trọng đúng không ạ hạ tỷ trọng và sau đó chờ những cái vùng những cái điểm ờ, test lại ở phía bên dưới và nó sẽ tăng cùng thị trường khi mà thị trường tìm được cái điểm test cung và thị trường hồi phục lại thì những cổ phiếu này cũng sẽ hồi phục theo và ví dụ như MBB chúng ta có cái vùng hỗ trợ quanh vùng giá 18 thì anh chị có thể theo dõi cái phản ứng của MB e ở đoạn này đoạn này thì biên thu hẹp lại vuông nhỏ đi thì chúng ta có thể bắt đầu vào hàng lại đối với những cổ phiếu như thế này mình chỉ đưa ra một số cái mẫu hình cơ bản thôi à, một nhóm ngành đáng chú ý khác đó là nhóm đầu tư công chúng ta đầu tư công thì mình không đánh giá cao ở đoạn này bắt đầu có dấu hiệu phân phối đúng không bắt đầu có dấu hiệu phân phối như trường hợp của FCN này những kỳ nến như thế này là những trường hợp chúng ta đặc biệt phải chú ý khi mà nó cố rướn qua kháng cự và nó không thể vượt được và tạo thành những cái đế con rô phía bên trên thì vào đoạn sau nó điều chỉnh thì đấy là dấu hiệu của áp thớt áp ờ, thớt tức là những cây nến cao trào mua đúng không ạ cây nến cao trào mua và nó, chúng ta hay gọi đấy được gọi đấy là bù cháp đấy ạ nó, nó cứ dụ chúng ta vào chúng ta tưởng là nó break qua thường những người mà thích mua break ấy, thì sẽ lựa những cái thời điểm mà cổ phiếu nó vượt qua kháng cự và có thanh khoản cao rằng đấy là một điểm mua tốt và chúng ta nhảy vào và không phải lúc nào cái câu chuyện đó cũng đúng đúng không ạ như trường hợp của FCN này những cái phiên có trạng thái đánh lên đi kèm vôn cao nhưng về cuối phiên lại bị đạp xuống như thế này thì rõ ràng nó là dụ cầu và áp thớt như thế này thì khả năng vượt qua ở những giai đoạn sau là rất khó để vượt qua được nó sẽ phải chỉnh một nhịp và tích lũy lại bởi vậy là đầu tư công đoạn này thì mình không khuyến nghị mọi người tham gia chỉ duy đúng một con C4G là có cho mọi người mua thôi thì cũng bán giá 12 ở phiên ngày hôm qua rồi siêu 4G thì nó vận động hơi khác đúng không ạ nó có thể kéo lực về nó test lại nó tăng được ba cây như hai cây như này chúng ta cũng đủ ăn được 90 phần trăm rồi còn đến đoạn này thì cũng nên bán bởi vì đoạn này thì C4G mặc dù nó nó chưa có dấu hiệu của áp thớt đúng không ạ nó chỉ đơn giản là kéo về đỉnh sau đó test chỉnh lại sau đó lại hồi lên và test lần thứ ba nó chưa có dấu hiệu của áp thớt có thể con này nó sẽ không chỉ mạnh nhưng nhìn chung là về cản thì chúng ta nên điều chỉnh bởi vì à, đầu tư công đoạn này khi mà hết các cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành nó không thể vượt qua một cái vùng cản thì những cổ phiếu có dạng hoạt động tương tự ở trong cùng nhóm ngành ấy, thì chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý là cũng nên thận trọng bởi vì là rất khó để một cổ phiếu trong một nhóm ngành nó có thể hoạt động riêng lẻ so với những mã còn lại bởi vì câu chuyện của đầu tư công thì nó là kỳ vọng chung có thể là những doanh nghiệp khác nhau thì sẽ trú những gói thầu khác nhau và có thể mang lại những kỳ vọng khác nhau nhưng về cơ bản thì nó vẫn là đi chung một cái xu hướng ví dụ như thép trong giai đoạn vừa rồi cũng vậy đúng không ạ Nam Kim nó vượt đỉnh xong nó test lại và nó test sâu hơn cả cái vùng hỗ trợ tức là nó kháng cự cũ này nó vượt qua xong nó kéo xuống thì nó không test được lại hỗ trợ này và nó đánh hẳn xuống dưới này thì tất nhiên những cổ phiếu khác cũng sẽ yếu như vậy đúng không ạ cũng sẽ yếu như vậy cũng sẽ không thể vượt ngay được nó sẽ đi với nhau theo một cái dạng ờ, chúng ta phải gọi là nó tương đồng à, trường hợp của HPG thì nó cũng tiến về tiến về đỉnh cũ rồi con này thì nó nặng mông hơn nên là nó sẽ chậm hơn nhưng về cơ bản thì cũng rất là khó để phá được cái trend này ngay trong ngắn hạn bởi vậy là mọi người cân nhắc đó thì đó là một số nhóm ngành à, cơ bản ngoài ra thì nhóm bất động sản này <clears throat> bất động sản loại này tăng rất là kinh đặc biệt là những cổ phiếu có tính đầu cơ cao mọi người để ý như mấy con đầu cơ cao loại tăng rất là kinh như DG này CIO tăng rất tốt đúng không ạ DG cũng tăng từ trước rồi DG nó tăng trước thì nó chỉnh sớm đích ờ, này đích <clears throat> hôm nay có thời điểm còn kéo về giá trần đúng không ạ sau đó thì cuối phiên vẫn dương nến xanh nhìn chung thế này là cũng phù hợp để chúng ta có thể canh chốt dần đi rồi CEO cũng vậy đúng không ạ cũng kéo về sát cản cũ sau đó bị chỉ xuống <coughs> LDG hầu hết là hôm nay đều giao dịch với vốn rất là cao và kết thúc với một cái cây nến có thể nói là xấu đều là nến có rô phía bên trên bán ngược về cuối phiên và thanh khoản cao có nghĩa là về cuối phiên những cổ phiếu này đang gặp áp lực bán mạnh và có thể nó sẽ chấm dứt cái chuỗi tăng giá ngắn hạn của những cổ phiếu này có thể là sẽ có điều chỉnh đối với nhóm bất động sản các bạn sau nhưng mà đấy cũng tốt thôi đúng không cũng tốt thôi bởi vì là uh, khi mà nó điều chỉnh như vậy thì nó sẽ tạo cơ hội cho những người đến sau nó cứ tăng trần tăng trần tăng có gáp như vậy thì ai mà dám tham gia đặc biệt là những người mà uh, mua không phải theo phong cách mạo hiểm đúng không? mua theo kỹ thuật thì có gáp thì chắc chắn là không ai dám mua rồi đúng không ạ mặc dù trong thị trường này trong giai đoạn vừa rồi thì mua trần tím nhiều khi vẫn có ăn nhưng mà nếu chị tham gia thị trường đủ lâu thì anh chị sẽ không dám làm như vậy bởi vậy là những trường hợp cổ phiếu có trạng thái vận động như thế này thì nó đang mở ra những cơ hội cho nhịp tăng mới vậy chúng ta nhìn nhận theo các mình tích cực và chúng ta đi canh để chốt lời có lẽ là 1 phần 2 hoặc 2 phần 3 hoặc chốt toàn bộ với đối với cổ phiếu như thế này trong giai đoạn tăng giá nó có lời thì phải chốt à, nên biết đủ quốc cường gia lai thì ờ, những cổ phiếu penny hôm nay thì uh, trỗi dậy rất là nhiều những cổ phiếu penny có những cổ phiếu vốn hóa nhỏ vì dòng tiền đến đoạn này thì nó yếu đi rồi thì những cổ phiếu mà nó không cần quá nhiều tiền để kéo thì nó sẽ dễ tăng hơn đúng không ạ còn đối với vni thì uh, nhìn chung là chúng ta vẫn kỳ vọng một cái điểm test đẹp đâu đó quanh 1060 à 1055 1065 thì sẽ là một cái điểm chứng lại dừng lại của pha điều chỉnh đúng không ạ và chúng ta sẽ gọi đoạn này là gì ạ SOS đúng không ạ xoay of trend là sức mạnh của giá ở đoạn này và khi mà lên đến đây thì nó rung lắc điều chỉnh xuống chúng ta chỉ cần tìm một cái điểm cạn cung thôi là chúng ta sẽ có những điểm mua tiếp theo nhìn chung là cái view về thị trường của mình ở trong cái góc nhìn ngắn hạn thì vẫn là tích cực và chúng ta vẫn có thể tăng thêm một đoạn nữa nhưng mà nó sẽ yếu hơn cái đoạn này đó và cơ hội thì nó ngon vào đầu tháng rồi thì cuối tháng này nó sẽ yếu đi thì chúng ta sẽ tiếp tục là lựa chọn những cái dòng nó vẫn khỏe để tìm cái điểm test của nó để chúng ta tham gia video cũng xin phép được kết thúc tại đây cảm ơn anh chị đã có việc theo dõi xin chào tất cả mọi người